Hello, xin chào quý vị các bạn. À, hôm nay nếu các bạn theo dõi thì thị trường bắt đầu có dấu hiệu tăng khá là mạnh. Vậy có nên mua cổ phiếu hôm nay không? Thì có rất nhiều bạn vừa hỏi Dũng rằng là à, thị trường hôm nay có tham gia được hay không? Thì để chúng ta hiểu rõ xem là thị trường trong thời điểm này có mua có tham gia được hay không thì chúng ta sẽ à, dành thời gian để phân tích trong một vài phút nữa. Hello. Xin chào quý vị các bạn, nếu các bạn đang theo dõi comment vào chat ạ, à, hãy comment vào ô chat để chúng ta biết được cái cổ phiếu xem là thị trường có lên được hay không, có mua được hay không và chúng ta cần phải nắm rõ được là à, nếu mua thì mua như nào. Hôm nay có Novoland tăng rất là mạnh, đúng không? Hồi phục tăng rất mạnh nên thực tế là cái cổ phiếu này nó diễn ra như nào. Thì trước khi mà chúng ta phân tích về thị trường thì chúng ta có thể nhìn qua quan sát xem là những cái diễn biến của thị trường uh, diễn ra như thế nào và chúng ta sẽ đợi xem là diễn biến của thị trường đang diễn ra như thế nào đầu tiên chúng ta sẽ có thể quay trở lại về thị trường các bạn nhìn đấy ạ các bạn nhìn đang nhìn thấy gì ạ các bạn có thể comment là chúng bạn đang nhìn thấy điều gì ạ nhìn thấy là gì ạ các bạn comment này comment này các bạn xem là các bạn đang nhìn thấy điều gì ạ các bạn có thể xem thấy điều gì ạ có phải bùng nổ theo đài hay không tại vì chúng ta nếu không biết điều này chúng ta có thể trở thành những con cừu cừu thì sẽ bị vặt lông cừu sẽ bị vặt lông và các bạn biết rằng là nếu không biết được thì chúng ta sẽ là cừu và cừu sẽ bị vặt lông và điều gì diễn ra nếu chúng ta bị vặt lông điều gì diễn ra nếu chúng ta mua trở thành cừu và chúng ta cần phải xem tại vì tất cả mọi thứ chúng ta cần phải có cái đầu có cái tư duy chứ không nghe bên bên ngoài là bùng nổ theo đà thì đầu tiên các bạn đang nhìn thấy điều gì ạ đang nhìn thấy điều gì ạ nhìn thấy ạ đã nhìn thấy điều gì ạ nhìn thấy điều gì một là các bạn đang nhìn thấy điều gì ạ nhìn thấy điều gì ạ hãy nhìn thấy điều gì thứ nhất là toàn bộ các cổ phiếu penny mang tính đầu cơ tăng rất mạnh trong đó có CEO, trong đó có DG trong đó có L14 tất cả cái này là mang tính đầu cơ hoặc là thậm chí một vài các cổ phiếu về bất động sản đầu cơ trước đo tăng rất là mạnh đấy là chúng ta nhìn thấy hai là chúng ta đang nhìn thấy là gì ở trong thời gian rất là dài đúng không cổ phiếu bất động sản trong thời gian rất dài một vài cổ phiếu thì trong đó có gì ạ Novaland là bắt đầu hồi phục trong đó PD PDR cái cổ phiếu này chắc là cũng không biết nó về đến bao nhiêu nữa đấy nhìn thấy thì cổ phiếu đây chúng ta nhìn này tất cả những cái cổ phiếu đầu cơ trước đây nó tím ngắt bên chúng ta quay trở lại về chúng ta nhìn xem là những cổ phiếu thực sự mạnh ví dụ xem là blue chip ạ thì chúng ta đang đang thấy điều gì ạ trong đó blue chip đúng không chúng ta nhìn thấy điều gì nhìn thấy điều gì ạ PVD BBH tất cả những cái cổ phiếu FPT như này thì đây là những cổ phiếu chúng ta thử phân tích một vài các cổ phiếu trong nhóm ngành này liệu nó thực sự mạnh khỏe hay là mạnh hay không ạ à? vậy khi mà chúng đầu tư mà chúng ta thấy rằng là những cái dòng dẫn dầu những cổ phiếu dẫn đầu nó đều là dẫn dầu bởi vì những cái cổ phiếu đầu cơ những cổ phiếu dẫn dắt những cổ phiếu bị giảm rất là mạnh trong thời gian vừa qua thì sẽ có những cái con cừu mới sẽ bị vặt lông trong thời gian tới nếu chúng ta không hiểu rõ được cái điều này bao nhiêu bạn đã hiểu rõ rằng là nếu thị trường mà không có dòng dẫn dắt đủ mạnh đủ lớn mà do các nhóm cổ phiếu đầu cơ dẫn dắt thì chúng ta có thể trả giá cho việc mà mua cổ phiếu nó không có chất lượng trong đầu tư nên chính vì vậy để chúng ta hiểu rõ được này chúng ta dành đôi chút thời gian để phân tích xem là thực hư nó ra sao đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy một vài cổ phiếu chúng ta gọi là mạnh như là PVD <coughs> FPT ạ à? phú Mỹ đi ạ à? BIDB còn gì nữa ạ FTB xem tất cả những cổ phiếu này còn những cái nhóm đầu cơ như này thôi chúng ta uh, à, ACB và chúng ta xem xem nó đang làm gì để chúng ta có góc nhìn khách quan nhưng tuy nhiên trước khi mà có góc nhìn khách quan thì chúng ta phải nhìn xem cái bây giờ chúng ta nhìn thấy trong phái sinh các bạn nhìn thấy phái sinh này nếu chúng ta lần thứ nhất đây là vượt qua lần thứ hai vượt qua khối lượng lớn lần thứ ba vượt qua đây chúng ta đang biểu đồ một giờ nhé các bạn nhá lần thứ hai vượt qua vượt qua vượt qua đỉnh lượt qua đỉnh khối lượng thấp hơn bạn có để comment cho mình điều này đúng không ạ lần thứ hai khối lượng thấp hơn nhìn này lần thứ hai này lần thứ ba này khối lượng thấp hơn các bạn comment đấy các bạn học của DVD rồi các bạn comment điều gì đang diễn ra tuyệt vời đấy ạ à. nếu khối lượng nó vượt qua đỉnh này mà ở đây chúng ta lấy khối lượng nó vượt qua mà nếu nhìn về góc độ nào nào nào đó thì rõ ràng chúng ta đang thấy điều gì diễn ra khối lượng giảm đi đáng kể lại vượt qua đỉnh thì cái khả năng vượt đỉnh ở đây là sao hello các bạn khả năng vượt đỉnh ở đây là sao ạ phân tích như thế này thì chúng ta mới phân tích được còn nếu phân tích theo kiểu bùng nổ theo đà theo một cách gì ạ mù quáng là chúng ta sẽ gặp rủi ro đấy ạ vậy nếu khối lượng như này thì chúng ta gặp cái gì ạ đây các bạn nhìn đấy đây là cái gì ạ đây là sự thất bại toàn tập thị trường có thể nhá sẽ bị giảm về vùng đáy này nếu cái điều này nó không thành công nếu cái điều này thành không thành công thì nó vậy vậy hôm nay chúng ta quay trở lại thị trường thử xem là vậy thị trường hôm nay thanh khoản nó bao nhiêu ạ hai 000 à 250 triệu cổ phiếu vậy bây giờ chúng ta thử quay trở lại xem là cái gì nó đang tạo ra thành quả nào các bạn xem là cái gì đang tạo ra thành quả cái gì đang tạo ra thành quả cái gì đang tạo ra thành quả nếu bây giờ chúng ta phân tích một vài cổ phiếu xem là thanh khoản nó đến từ đâu à, xem là thanh khoản đến từ đâu bây giờ chúng ta xem là DG 12 triệu cổ phiếu cái này không tính chúng ta xem là một vài cổ phiếu xem là đây chúng ta nhìn này vậy thanh khoản đến từ đâu hello vậy thanh khoản nó đến từ cổ phiếu này vậy bây chúng ta lại quay trở lại câu chuyện này đấy quay trở lại chúng ta sẽ nhìn vào cổ phiếu FLC FLC đấy không kiều sẽ bị vặt lâu đấy FLC FLC đã có một đợt thanh khoản tăng rất mạnh từ trước đến nay đó là thanh khoản tăng lớn nhất từ trước đến nay sau khi thanh khoản tăng lớn nhất từ trước nay thì bắt đầu rơi tự do một đợt thanh khoản tương tự cũng tăng lớn nhất từ trước đến nay khoảng một triệu cổ phiếu một triệu cổ phiếu sau đó điều gì diễn ra vậy nếu chúng ta nhìn về cái chỉ số VN Index này này mà hôm nay nó tăng thì nó đến từ đâu ạ? Nó đến từ những cái cổ phiếu mà mang tính đầu cơ cao hoặc là cổ phiếu đang bị giảm mạnh sau đó bị giảm như này. Và đây chính là gì ạ? Nếu các bạn không hiểu rõ thì đây chính là cái kết cho chúng ta những nhà đầu tư thiếu hiểu biết ạ. À. Bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này Nếu bạn hiểu rõ điều này có thể comment là tôi đã hiểu ạ. Nếu comment là các bạn có thể comment tôi đã hiểu bởi vì chúng ta cứ đợi bùng nổ theo đà và tất cả bùng nổ theo đà bị lừa nếu chúng ta không hiểu rõ hôm qua Dũng phân tích rồi là nếu bùng nổ theo đà trong phiên này thì rất dễ chúng ta sẽ bị lừa và rất dễ chúng ta sẽ trở thành cừu bởi vì ngoài kia người ta phân tích khi mà chúng ta phân tích chỉ dựa vào những cái góc nhìn thiếu hiểu biết thiện cận và đây chính là bài học để chúng ta có thể nếu thị trường không có dòng dẫn dắt mà không có dòng dẫn dắt đủ lớn thì chúng ta thấy rằng là hãy gì ạ đứng quan sát để cho thị trường rung lắc để cho thị trường biến động để cho thị trường giao động để cho thị trường tạo ra những cái gì ạ khuôn mẫu trước khi chúng ta đầu tư thế bây giờ chúng ta quay trở lại nhìn vào những cổ phiếu khác đi ạ vậy HSG nếu HSG mà tăng như này thì chúng ta thấy là đỉnh đâu đó đây là đỉnh đâu đó nhá chúng ta nhìn thấy DG mà tăng như này thì đỉnh nó nằm đâu đó đấy ạ đây là DG đây là cái vùng mà nó cản rất là lớn các bạn nhớ đây này đây dũng nói khi mà cái vùng cản lớn này nó cố, cố gắng kéo lên tất cả cái đợt này do người ta bị thua lỗ quá nặng rồi nên bây giờ nó tạo ra tạo ra cái hiệu ứng và nhà đầu tư lại dính giống như FLC nhá nhắc lại lại dính giống như FLC tức là sau khi những đợt giảm mạnh như này nó hồi bởi vì nó thấy là thị trường tăng rất mạnh nó hồi như này và nhiều nhà đầu tư không biết nếu các bạn đang đầu tư cổ phiếu này thì hãy à, tránh xa nó ngay lúc này tránh xa nó ngay lúc này hay lại tiếp tục dính đòn nữa, nữa bởi vì những cái cổ phiếu này sau khi nó lên hình chữ V này thì nó lại tiếp tục rơi lên hình chữ V lại tiếp tục rơi lên hình chữ V lại tiếp tục rơi đấy thì chúng ta thấy rằng là họ hàng cho nó L14 cũng tương tự như vậy nó lên hình chữ V là tiếp tục rơi nên tất cả quá trình lên hình chữ V này đây là lên hình chữ V lại rơi lên hình chữ V lại rơi và đây nó cũng là như vậy đấy ạ thế thì bây giờ chúng ta thấy là nếu cổ phiếu mà nó đi mà nó tạo ra cái khối lượng lớn chẳng hạn hôm qua chúng ta nhìn thấy cổ phiếu HPG nếu khối lượng lớn ở trên cái đỉnh này thì chúng ta làm gì ạ à? bao nhiêu bạn đang nhìn thấy làm gì các bạn comment cái comment cái làm gì làm gì làm gì ạ à? đỉnh này là đỉnh rất là lớn và cái đỉnh này là đỉnh thứ hai lần thứ nhất khối lượng lớn là lần thứ hai nó phải vượt qua lần này nó phải vượt qua vậy lần này nó không vượt qua bây giờ cảm rất là lớn rồi khối lượng hấp thụ ở cái vùng này hết và nếu cả này không thể vượt qua thì việc đảo chiều là rất là cao nên các bạn thấy là hôm trước Dũng bảo các bạn mua ở vùng này đến bây giờ các bạn không bán ra hoặc là các bạn không giảm tỷ trọng sau đó các bạn bị lỗ thì các bạn bảo là lý do tại sao cái ông này bảo là tôi mua cổ phiếu nên tôi bị lỗ nên trường hợp như này các bạn sẽ thấy là vì các bạn nghe là nghe nửa vời nên các bạn hiểu rõ rằng là đây Dũng chỉ muốn nói các bạn là những cái sóng có thể giúp bạn đạt được 15 20 phần trăm thì về các bạn nếu bạn mua đúng bạn kiếm được lợi nhuận khoảng 16 phần trăm đấy 15 16 phần trăm thế là đạt rồi và chúng ta cần phải giảm tỷ trọng nếu chúng ta biết rằng là thị trường đang ở vị trí rất là rủi ro chúng ta có thể nhìn thấy Techcombank đang biến động rất là long lẻo phía trên này nên khả năng điều chỉnh rất là cao chúng ta có thể nhìn thấy một loạt các cổ phiếu như là gì ạ liên việt quốc banh thị trường bùng nổ theo đà mà nó trả tăng thì rõ ràng nó cũng rủi ro cao chúng ta nhìn thấy HPG rủi ro cao nhìn Techcombank rủi ro cao nhìn KBC cũng đang đặt đỉnh mà đang rất rủi ro cao nhìn Novaland thì đang trần sàn đang trần sàn và hôm nay nó kéo lên có thể nó tiếp tục bị giảm nữa nên tất cả cái điều này chúng ta không thể biết được nó đi đến đâu chúng ta có thể nhìn thấy vick nó đang đặt đỉnh rồi ạ à. nó lên đến vùng này nó đang đặt đỉnh đang biến động mạnh mà chúng ta lại tiếp tục mua bùng nổ theo đà chúng ta có thể thì nhìn thấy thế giới động ừ, thị trường bùng nổ theo đà mà nó không có khối lượng và tất cả những cái gì chúng ta đang thấy đó là gì ạ khi thị trường bùng nổ theo đà những cái cổ phiếu nó đang gặp vùng cản đang có dấu hiệu giảm tiếp chúng ta nhìn thấy HD Bank nó đang biến động và chúng ta có thể nhìn thấy hàng loạt các cổ phiếu như là VND gặp đỉnh đang biến động và rủi ro rất là cao và tất cả những điều này Dũ không muốn các bạn có thể mắc phải những cái lỗi trầm trọng khi mà chúng ta cứ nghe ai đó bùng nổ theo đà vậy khi cổ phiếu khi thị trường mà nó đang đấy Dũ vừa bỏ qua thì các bạn thấy là điều gì đang diễn ra thôi, bây giờ đấy là lý do Dũng chỉ cần nói như này là các bạn biết rằng là bùng nổ theo đà Dũng có nói là hôm nay bùng nổ theo đà thì Dũng gì cả livestream nhưng hôm nay các bạn thấy là có phải bùng nổ theo đà không ạ à? các bạn comment nhé comment ạ à, hôm nay có phải bùng nổ theo đà không ạ à? hôm nay là cú lừa của bùng nổ theo đà bởi vì dòng dẫn dắt là cái nhóm đầu cơ nên chúng ta gọi là cú lừa của bùng nổ theo đà vậy nếu bạn đang đầu tư hoặc là bạn tiếp tục đầu tư với cú lừa như này thì bạn phải trả giá rất đắt nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là bùng nổ theo đà phải hiểu chứ bây giờ cứ nghe mấy ông kia ông nói là bùng nổ theo đà mới nghe chuyên gia bùng nổ theo đà là chúng ta thua lỗ một cách gì ạ trắng trợn đấy ạ và những kiến thức này Dũng tin chắc là trên thị trường không nhiều người biết đấy không nhiều người biết đâu các bạn cứ đi xem các giúp kiến giúp hở giúp uh, lên giúp đội kia để các bạn thấy rằng là họ đang nói là thị trường bùng nổ theo đà nhưng các bạn thấy rằng là các bạn thấy điều này nó có phải bùng nổ theo đà hay không thì đấy lại quay trở lại xem lại thực sự nó như thế nào thì Dũng làm video ngắn như này để uh, thúc giục cho chúng ta cái là cách để chúng ta nhìn nhận bùng nổ theo đà tránh tình trạng là nghe mới cái gì đó tóm lại như vậy nên chính vì vậy thì hôm nay các bạn xem là về về nhìn vào thị trường các bạn sẽ thấy ngay mong rằng là các bạn hiểu rõ điều này thường thường thì sau bùng nổ theo đà này thì nó sẽ gãy và làm rất là sâu dưới cái đáy và các bạn hiểu rõ điều này hãy lắng quên quên cái việc bùng nổ theo đà đi ạ à. bởi vì bùng nổ theo đà nó phải do dòng dẫn dắt nên tránh tình trạng với cái đồng chí khi mà nghe nó thì ạ à, nó nó nó nó nửa vời sau đó lại có một cái gì ạ đấy thì chúng ta nhớ cái điều này Dũng mong rằng là các bạn hiểu rõ và ủng hộ theo đà như nào một lần nữa thì Dũng xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe theo dõi cái video kịp thời của Dũng và sau khi các bạn theo dõi này các bạn nhìn thấy vào xem là gì ạ VT1 à, họ chia sẻ xem là hôm nay như nào thì thị trường giảm mạnh xong nó rơi như này thì họ bảo hôm nay thị trường rất là tích cực đúng không ạ hôm nay thị trường rất là tích cực vì thanh khoản lớn thế nọ thế kia được giải cứu rồi nhưng tất cả những điều này nó mang tính chất là vớ vẩn hết à, dũng không muốn nói điều điều này nhưng dũng muốn cho các bạn biết rằng là nếu chúng ta không có kiến thức nha không có kiến thức không có tư duy không hiểu rõ về thị trường thì chúng ta sẽ gặp những rắc rối trong đầu tư mong rằng các bạn sẽ học được những cái kiến thức mà dũng chia sẻ trong video này à, lúc mà Dũng đang chia sẻ các bạn thì lúc đó cổ phiếu nó đang gì thị trường đang tăng với 22 điểm đúng không tăng hai điểm và bây giờ Dũng tăng chia sẻ xong thì nó về bao nhiêu ạ đây chia sẻ xong thì nó về đây rồi ạ ờ, thanh khoản rất lớn Đấy, trước đây thì nó đã bùng nổ và khối lượng lớn rồi đúng không à, bây giờ nó đang về như thế thì các bạn biết rằng là đấy là lý do tại sao Dũng muốn nói các bạn còn bây giờ nếu mà nó không có bùng nổ theo đà rồi thì cái cổ phiếu này nó có lên thì cũng gì ạ à? không nói gì cả nha Hà Nguyễn ạ à, nếu nó bùng nổ theo đà nó phải có dòng dẫn dắt phải có dòng dẫn dắt còn nếu bạn mua vào thì không biết hôm nay nó ra sao nhưng hôm nay thì Dũng thấy là khối lượng nó cũng lớn nhưng tóm lại là gì ạ hãy thời điểm này thì Dũng không mua gì hết hôm trước thì Dũng nói là Dũng bán cổ phiếu HPG rồi đấy Dũng nói luôn là các bạn là Dũng bán hết cổ phiếu HPG rồi đứng ra rồi thoát rồi không chơi nữa đấy hôm nay thì đấy các bạn là cũng đúng rồi là vẫn đứng ngoài nhé các bạn nhé vẫn đứng ngoài và mong rằng sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn trong video tiếp theo hẹn gặp lại các bạn à, với chương trình tiếp theo chúc các bạn à, có những quyết định tốt nhất trong đầu chứng khoán dầu khí tím mà là tất cả tím nhưng không có dòng dẫn dắt không có độ ổn định thì tím thì đó cũng gì ạ à? thành tịnh tịnh thì nó cũng thành teo và tèo các bạn hiểu đơn giản thôi. nên phân tích cổ phiếu mà không phân tích được dòng không phân tích được gì ạ à? chu kỳ không phân tích được gì ạ à? hiểu rõ được thanh khoản nó đến từ đâu thanh khoản hôm nay trực tiếp nó đến từ gì ạ à? Novoland Novoland thì cổ phiếu này cổ phiếu thì à? không có ý nghĩa trong đoạn này Novoland đang sàn tự nhiên này à hồi tí thì rõ ràng là nó cũng không phải là cổ phiếu đáng để chúng ta theo dõi đừng có bắt đáy hãy đừng có bắt đáy tạm dừng bắt đáy những cổ phiếu như vậy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 à, các bạn có thể cùng uh, rất nhiều bạn đây có thể chia sẻ có thể nói được suy nghĩ của mình và Dũng biết rằng là rất nhiều các bạn đang có mặt ở đây đã đăng ký kênh của Dũng và xin cảm ơn các bạn à, vừa rồi thì Dũng uh, à, 20 tháng 11 Dũng có một cái chương trình đó là à, ưu uh, đãi cho các bạn cái chương trình nhưng tuy nhiên thì sẽ có rất nhiều bạn uh, vẫn chưa đăng ký được thì Dũng biết rằng là bây giờ chương trình hiện tại nó là kết thúc rồi nhưng tuy nhiên những bạn đăng ký mà các bạn chưa được vào nhóm chưa được vào zoom hoặc là chưa có thông tin thì các bạn có thể comment số điện thoại nha comment số điện thoại số điện thoại vào Zalo của Dũng đúng không ạ các bạn comment số điện thoại vào Zalo của Dũng là cần hỗ trợ để hệ thống của Dũng mọi người sẽ hỗ trợ cho chúng ta à, các bạn lưu ý là hãy comment số điện thoại nếu các bạn chưa vào được vào lớp học hoặc là các bạn còn sách thì sau khoảng 10 ngày nữa 10 đến 15 ngày nữa thì uh, Dũng sẽ có sẽ gửi lại các bạn sách và Dũng sẽ có ít nhất một buổi để hỗ trợ các bạn cách để các bạn phân tích và đọc sách xin cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo